lòng anh thêm giao duyên ngày đi anh chẳng được gặp em nhưng hứa sẽ tìm về tặng em đóa hoa yêu đã bao lâu rồi cành hoa uất tàn mà ước mơ chưa tan biết chuyện chúng mình tình không nhạt nhòa mà xui cho ngăn cách chiều nay trở lại trong tay mình nói ta yêu nhau trọn đời anh đi em chưa vội mộng dệt đêm thâu cành xưa anh viết anh khắc tên em chiều nay kết nghị cho thắm hẹn tình những người còn đi xa biệt đồn heo rút tinh tú quây quần nghe anh kể chuyện đời lính khi nào lối hẹn em anh dối hờn lòng anh thêm sao xuyên ngày đi anh chẳng được gặp em nhưng hứa sẽ tìm về tặng em đóa hoa yêu đã bao lâu rồi cánh hoa uất tàn mà ước mơ chưa biết chuyện chúng mình tình không nhạt nhòa mà xui cho ngăn cách chiều nay trở lại trong tay mình nói ta yêu nhau trọn đời anh đi em chưa gối mộng dệt đêm chiều nay kết nhụy cho thắm men tình những người còn đi xa chiều nay kết nhụy cho thắm men tình những người còn đi xa làm sao đẹp lòng anh điều cay đắng em làm sao đẹp lòng anh mình không thấy nhau lòng như heo vườn nếu mà sau này không lấy được anh thì xin em hứa câu này dù rằng mình cách xa nhau mình cách xa nhau mà lòng mình không thiếu tình yêu chia nhau nụ cười câu thủy chung lứa đôi thề công đôi ngôi thôi anh nhắc làm chi anh hãy về đi hết rồi còn chị đâu anh nay mỗi đứa một nơi em đang vui cạnh một người còn tôi đêm dài lẽ lói viết lên câu hát thiệt thòi gặp nhau mai sau nên nghĩa vợ chồng mà nay đâu ngờ biệt lý em chớ buồn làm chi thôi anh hãy về đi anh chớ sầu bi bởi tình còn mặn chia ly xưa khi mới gặp em yêu em yêu thật đậm đà nào hay duyên tình dở dáng trách em sao quá phù phàng ta chung nhau một lối ta chia nhau nụ cười câu thủy chung lứa đôi thề công đối ngôi thôi anh nhắm làm chi anh hãy về đi hết rồi còn chị đâu anh nay mỗi đứa một nơi em đang vui cạnh một người còn tôi đêm dài lẻ loi viết lên câu hát thiệt thòi nay mỗi đứa một nơi em đang vui cạnh một người còn tôi đêm dài lẽ lói viết lên câu hát thiệt thòi cho nhau hay chỉ là thương đau khắc ghi vào lòng nhau trời nhìn hoàng hôn rơi nắm tay em buồn khẽ nói mình yêu nhau mãi suốt đời nghe em chiều kia sẽ vơi và màu hoa sẽ phai tình ta sẽ không bạc màu như nắng hoa và đẹp như ước mơ lỡ xa rồi tình chừng sẽ trắng như vôi đã thương nhau rồi thì quên sao đành một người đêm thâu mong một người nơi nào còn gì cho nhau hay chỉ là thương đau khắc ghi vào lòng nhau còn gì cho nhau hay chỉ là thương đau khắc ghi vào lòng nhau em về với người còn lại anh suy tư mãi tình đời thương quá để rồi yêu quá để rồi thành nụ cười khô héo chết sau lần hẹn cuối em về với chồng để mặc anh ôm kỷ niệm vào lòng anh đã đi rồi anh đã xa rồi mà tình này vẫn sống trong vọng mơ không trở thành dáng dự không nức nở anh sau lần hẹn cuối nghe lòng nhớ nhiều một lần yêu đau thương cả một chiều duyên kiếp không thành hai đứa thôi đành nhìn cảnh đời ngăn cách đôi duyên kiếp không thành hai đứa thôi đành nhìn cảnh đời ngăn cách đôi tiếng yêu dạn vỡ rồi thời gian xóa mờ mãi vô tình đến bây giờ nhận ra hai đứa không còn nhau cuộc sống luôn vội vã với bao nghiệt ngã số cuốn ta miệt mài một bước chân triệt ngã đã trôi thật dài lạc mất nhau ngày mai còn mãi khung trời đó gặp nhau lúc đầu ngày tháng thơ mộng đó cùng niềm vui nỗi sầu sẽ ghi lại biết bao điều để nhớ một thời ta đã yêu thì thôi ta đã lỡ lìa xa bên bờ đời lênh đênh sóng vỗ buồn trôi lững lờ quần mình trong nỗi nhớ cho đến bao giờ mình tên người gọi mãi trong đêm hạnh phúc trong tâm với đã không còn tươi khi vắng em trong đời tìm đến chân trời mới vẫn thương một thời giờ đã xa ngàn khơi ngày đó ta lầm lỡ bỏ mặc nhau hứng hờ để tiếng yêu dạn vỡ rồi thời gian xóa mờ mãi vô tình đến bây giờ nhận ra hai đứa không còn nhau nghiệt ngã số cuốn tam miệt mài một bước chân triệt ngã đã trôi thật dài lạc mất nhau ngày mai còn mãi khung trời đó mình gặp nhau lúc đầu ngày tháng thơ mộng đó cùng niềm vui nỗi sầu sẽ ghi lại biết bao điều để nhớ một thời ta đã yêu trong nỗi nhớ cho đến bao giờ mình mới quên ngày xưa thì thôi ta đã hết chờ nhau sẽ về mùa xuân này đã chết vàng phai não nề để lại bao nuối tiếc ghi khắc tên người gọi mãi trong đêm buồn để lại bao nuối tiếc ghi khắc tên người gọi mãi trong đêm buồn. tối khoang buồn thương dòng lệ đai trắng. được tin nhau hàng trăm chữ viết anh gửi cho em đời trải chiến chân em biết lỗi hẹn có phải tại anh đâu tiền đồn heo tút tinh tú quây quần nghe anh kể chuyện đời lính khi nào lối hẹn em anh dối hơn lòng anh thêm sao xuyên ngày đi gặp em nhưng hứa sẽ tìm về tặng em đóa hoa yêu đã bao lâu rồi cành hoa uất tàn mà ước mơ chưa tan biết chuyện chúng mình tình không nhạt nhòa mà xui cho ngăn cách chiều nay trở lại trong tay mình nói ta yêu nhau trọn đời dệt đêm thâu cành xưa anh viết anh khắc tên em chiều nay kết nghị cho thắm men tình những người còn đi xa Tiền đồn heo rút Tinh tú quây quần nghe anh kể chuyện đời dính lòng anh thêm sao xuyên ngày đi anh chẳng được gặp em nhưng hứa sẽ tìm về tặng em đóa hoa yêu đã bao lâu rồi cánh hoa uất tàn mà ước mơ chưa tan biết chuyện chúng mình tình không nhạt nhòa mà xui cho ngăn cách chiều nay trở lại trong tay mình nói ta yêu nhau trọn đời anh đi em chưa vội mộng dệt đêm thâu cành xưa anh viết anh khắc tên em chiều nay kết nghị cho thắm men tình những người còn đi xa nay kết nghị cho thắm men tình những người còn đi xa đâu ngờ biệt ly em chớ buồn làm chi thôi anh hãy về đi anh chớ sầu bi bởi tình còn mang chia ly xưa khi mới gặp em yêu em yêu thật đậm đà nào hãy duyên tình dở dáng trách em sao quá phù phàng một lối ta chia nhau nụ cười câu thủy chung lứa đôi thề công đôi ngôi thôi anh nhắc làm chi anh hãy về đi hết rồi còn chị đâu anh nay mỗi đứa một nơi em đang vui cạnh một người còn tôi đêm dài lẽ lói viết lên câu hát thiệt thòi hai đứa gặp nhau mai sau nên nghĩa vợ chồng mà nay đâu ngờ biệt lý em chớ buồn làm chi thôi anh hãy về đi anh chớ sầu bi bởi tình còn mặn chia ly xưa khi mới gặp em yêu em yêu thật đậm đà nào hãy duyên tình dở dáng trách em sao quá phù phàng còn gì đâu ước mơ ta chung nhau một lối ta chia nhau nụ cười câu thủy chung lứa đôi thề không đôi ngôi thôi anh nhắm làm chi anh hãy về đi hết rồi còn chị đâu anh nay mỗi đứa một nơi em đang vui cạnh một người còn tôi đêm dài lẻ loi viết lên câu hát thiệt thòi Nay mỗi đứa một nơi em đang vui cạnh một người Còn tôi đêm dài lẽ lói viết lên câu hát thiệt thòi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 thì năm cuối xong em theo chồng xứ lạ để bằng lăng ngóng nơi xa từ lâu yêu người ta mà sao không chịu nói để giờ tiếng ngân ngơ người yêu hoa tím ơi sao không chờ không đợi vội vàng chi lắm em ơi trường đời không lạ mơ như lời thơ ngày đó trường đời ôi lắm nỗi trôi bằng làng hoa tím buồn trên con đường giờ đây anh cô đơn lối này thương tư áo trắng người xưa giờ tan trường anh đến mong tìm bóng dáng thân quên hàng cây xanh ngỡ ngàng thương duyên mình giờ dáng chưa yêu đã lỡ làng vẽ ngân khúc khát sầu vương hoa giang tiếng đường nhung nhớ sao còn đầy mất em rồi hàng cây xanh thắm màu trên con đường ngày xưa hai ta chung lối mộng trắng tan trường hoa áo tung tăng tình bao năm thắm nồng nhưng chưa một lời yêu chưa trao câu ước nguyện anh mong xanh bước cùng em vui bên nhau ngày đám cưới trên đường hoa tím khung mùa thi năm cuối xong em theo chồng xứ lạ để bằng lăng ngóng nơi xa từ lâu yêu người ta sao không chịu nói để giờ tiếng ngân ngơ người yêu hoa tím ơi sao không chờ không đợi vội vàng chi lắm em ơi trường đời không lạ mơ như lời thơ ngày đó trường đời ôi lắm nỗi trôi hàng cây xanh ngỡ ngàng thương duyên mình dở dáng chưa yêu đã lỡ làng hoa còn đầy mất em rồi vẽ ngân khúc khát sầu vương hoa răng tím đường nhũng nhớ hoa còn đầy mất em rồi trao một người ngày xưa anh đã hứa màu hoa kỷ niệm tuy đã tan úa tâm tư vẫn dạt dào năm xưa lối này vẫn thường dìu em đi hàng cây năm trước anh khắc tên em còn xanh lá cành ghi dấu kỷ niệm những ngày còn bên ghế lạnh đã buồn để em đợi chờ chiều xa xưa năm ấy vì anh lỗi hẹn cho em hơn dỗi cho mi em nhạt nhòa anh ra đi rồi mới nhận được tin nhau hàng trăm chữ viết anh gửi cho em đời trải chiến chân em biết lỗi hẹn có phải tại anh hồn heo tút tinh tú quây quần nghe anh kể chuyện đời lính khi nào lối hẹn em anh dối hơn lòng anh thêm sao duyên ngày đi anh chẳng được gặp em nhưng hứa sẽ tìm về tặng em đóa hoa yêu đã bao lâu rồi cánh hoa uất tàn mà ước mơ chưa biết chuyện chúng mình tình không nhạt nhòa mà xui cho ngăn cách chiều nay trở lại trong tay mình nói ta yêu nhau trọn đời anh đi em chưa vội mộng dệt đêm thâu cành xưa anh viết anh khắc tên em chiều nay kết nghị cho thắm men tình những người còn đi Tiền đồn heo hút Tinh tú quê quần nghe anh kể chuyện đời lính Khi nào lối hẹn Em anh dối hờn Lòng anh thêm sao gặp em nhưng hứa sẽ tìm về tặng em đóa hoa yêu đã bao lâu rồi cánh hoa úa tàn mà ước mơ chưa tan biết chuyện chúng mình tình không nhạt nhòa mà xui cho ngăn cách chiều nay trở lại trong tay mình nói ta yêu nhau trọn đời mộng dệt đêm thâu cành xưa anh viết anh khắc tên em chiều nay kết nghị cho thắm men tình những người còn đi xa chiều nay kết nghị cho thắm men tình những người còn đi xa